quý vị và các bạn thân mến, Iran cảnh báo Mỹ về nguy cơ bùng phát chiến tranh. Iran đã phát đi cảnh báo bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn diện với sự chia rẽ trên toàn khu vực. Channel Newsweek, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào mà Mỹ thực hiện để chống lại Iran sẽ châm ngòi cho một sự leo thang quy mô lớn hơn nhiều giữa hai quốc gia. Cảnh báo này diễn ra trong bối cảnh mà ít nhất là một nhà máy quân sự của Iran ở thành phố Isfahan bị tấn công cuối tuần qua, trong khi Washington tuyên bố không liên quan đến vụ việc. Truyền thông của Mỹ dẫn các nguồn tin nói rằng Israel, đồng minh của Mỹ và đối thủ chính của Iran có thể đã thực hiện vụ tấn công. Israel thì vẫn chưa lên tiếng về việc này. Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trước đó, Mỹ đã từng tuyên bố Họ bỏ ngỏ mọi phương án hành động để đảm bảo Iran không sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran cũng đã nhiều lần khẳng định rằng họ không theo đuổi phát triển loại vũ khí nguyên tử và cảnh báo Mỹ không làm leo thang căng thẳng. Theo quan điểm của Iran, việc Mỹ sử dụng phương án quân sự ở bất cứ cấp độ nào sẽ đồng nghĩa với việc là Washington bước chân vào cuộc chiến với Tehran. Vào lúc này, Iran nhận định khả năng xảy ra kịch bản đó là khá thấp. Tuy nhiên, nếu Mỹ tính toán sai lầm và bắt đầu một cuộc chiến hậu quả cho khu vực và thế giới sẽ tùy thuộc vào Washington. Phái đoàn của Iran tuyên bố Nếu kịch bản đó diễn ra, Iran cho biết họ có đủ khả năng để bảo vệ an ninh và lợi ích của chính mình. Trong vụ việc cuối tuần qua, Iran mô tả đó là vụ tấn công bất thành do ba máy bay không người lái gây ra. May mắn thay, cuộc tấn công đã bất thành không gây ra bất kỳ thương vong nào và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái nhà xưởng. Iran thông báo và khẳng định rằng vụ việc không gây ra sự gián đoạn cho các thiết bị và hoạt động của khu vực nhà máy. Vào năm 2015, Mỹ đã cùng với một số cường quốc thông qua kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, một thỏa thuận mà Iran sẽ cắt giảm các chương trình làm giàu uranium và phát triển hạt nhân. Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 sau vụ việc Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani vào tháng 1 2020. Tehran tuyên bố sẽ dừng tuân thủ các điều khoản của JCPOA. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên thì quá trình thương lượng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Hồi tháng 7 năm 2022, Iran tuyên bố đã sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa đưa ra quyết định để thực hiện việc này. Giao tranh liên tục ở Bakhmut, Mỹ không giao chiến cơ F-16 cho Ukraine một chỉ huy Ukraine cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra liên tục ở trong và xung quanh thành phố Bakhmut trong bối cảnh mà quân Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát đường cao tốc Kostian Bakhmut. Hãng tin CNN dẫn lời ông Volodymyr Lazarenko, phó chỉ huy tiểu đoàn Svoboda thuộc lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở truyền hình vào ngày 30 tháng 1 rằng trong từ 5 đến 6 tháng nay, Khu vực ở gần Bakhmut là một địa ngục sống. Đối phương đã liên tục tấn công và chúng ta có thể thấy thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng thế nào tới khả năng chiến đấu, tinh thần và điều kiện sống của từng binh sĩ. Vị chỉ huy này cho biết, ông không thể nói chắc chắn rằng liệu các lực lượng Nga có đang tiến hành một cuộc tấn công toàn diện hay không và liệu chiến thuật của họ có thay đổi hay không. Nhưng có vẻ như là lính dù Nga đã thay thế các chiến binh của nhóm đánh thuê Wagner. Ông Nazarenko nói thêm các chiến binh Ukraine đã làm được việc đáng kinh ngạc và tất cả là những anh hùng thực sự. Đối phương đã cố kiểm soát đường cao tốc Kostianivka, Bakhmut nhưng không thành công. Các chiến binh Ukraine đang cố gắng hết sức. Lực lượng vũ trang và vệ binh quốc gia đã làm được việc đáng kinh ngạc. Họ là những anh hùng thực sự. Quân Nga đã hứng chịu tổn thất lớn. Nga hiện vẫn chưa bình luận về những thông tin và CNN cho biết là không thể xác nhận độc lập về tuyên bố liên quan đến tổn thất của Nga. Cũng trong ngày 30 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Mỗi ngày, Nga đều đưa thêm quân lính chính quy vào hoặc là chúng tôi thấy số lượng chiến binh Wagner tăng thêm. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh thực hiện kịp thời các quyết định mạnh mẽ. Không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ, chúng ta cần đưa ra quyết định. Vấn đề mấu chốt đó là hiệu quả. Các quyết định là tốt nhưng điều quan trọng là các quyết định mạnh mẽ phải kịp thời. Điều quan trọng với chúng tôi đó là phản ứng nhanh chóng. Ông Zelensky cho hay khi nói chuyện với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Theo hãng tin Reuters, trong vài tuần gần đây, các nước phương Tây đã cam kết gửi hàng trăm xe tăng và xe bọc thép hiện đại cho Ukraine để giúp nước này tiến hành cuộc phản công tái kiểm soát lãnh thổ vào cuối năm 2023. Tuy nhiên thì việc chuyển giao vũ khí sẽ mất nhiều tháng. Tổng thống Ukraine đã liên tục thúc giục phương Tây mau chóng chuyển giao các vũ khí cam kết để nước này có thể tiến hành tấn công. Phát ngôn viên Điện Kremlin Ông Dmitry Peskov nói Phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đã dẫn đến việc các nước NATO ngày càng tham gia trực tiếp hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine. Nhưng điều đó không có khả năng thay đổi tiến trình của các sự kiện. Tổ chức tư vấn Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết việc phương Tây không cung cấp các trang thiết bị cần thiết vào năm ngoái là lý do chính khiến các bước tiến của Kiev bị dừng lại kể từ tháng 11 năm 2022. Điều đó đã cho phép Nga gây áp lực tại Bakhmut và củng cố lại mặt trận chống lại một cuộc phản công trong tương lai của Ukraine. Các nhà nghiên cứu của viện này cho biết, trong một tuyên bố mới đưa ra vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ không gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine ngay cả khi Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine dưới hình thức pháo binh và xe tăng. Nhà lãnh đạo của Mỹ cũng nói ông không chắc mình có tới châu Âu vào tháng 2 hay không. Đây là thời điểm đánh dấu một năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Giao tranh khốc liệt tại Ukraine, Nga có thể sắp cạn kiệt tên lửa. Quan chức tình báo Estonia nhận định, Nga có thể sẽ không còn đổ tên lửa để tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong khoảng hơn 3 tháng tới. Đài truyền hình IAA của Estonia đưa tin, Giám đốc tình báo Estonia Mango Rosberg cho biết, dựa trên khả năng sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác hiện tại của Nga, Nước này có thể sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine trong từ 3 đến 4 tháng nữa. Và đây là triển vọng lạc quan nhất về thời gian các cuộc tập kích của Nga có thể tiếp tục. Ông Rosberg nhận định, các cuộc tập kích kéo dài bao lâu sẽ tùy thuộc vào số lượng vũ khí dẫn đường chính xác mà Nga sở hữu trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Ước tính khoảng 2.500 tên lửa và việc Nga tiếp tục sản xuất tên lửa Ông Rosberg không phải là quan chức duy nhất dự đoán khả năng Nga phải dừng các cuộc tập kích do nguồn cung tên lửa hạn chế. Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói với hãng tin Pravda của Ukraine vào tháng trước rằng Nga chỉ có đủ tên lửa để thực hiện thêm 3 đến 4 cuộc tấn công nữa. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov ngày 1 tháng 1 đã nhận định Nga chỉ còn đổ tên lửa cho hai cuộc tập kích quy mô lớn nữa. Theo ông, Gần đây thì Nga đã bắt đầu giảm số lượng tên lửa trong mỗi đợt tập kích từ hơn 100 quả xuống còn từ 50 đến 60 quả một lần để duy trì tần suất tấn công. Nga đã bắt đầu tập kích tên lửa diện rộng nhằm vào tầng năng lượng trên khắp Ukraine từ tháng 10 năm 2022. Một báo cáo của cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, kể từ đó đến nay thì Nga đã hình thành chiến thuật cứ sau từ 7 đến 10 ngày sẽ tiến hành một cuộc tập kích lớn. Tổng thống Ukraine Zelensky ước tính Nga đã tiến hành hơn 4.500 cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Theo Kiev, chiến thuật của Moscow nhằm biến các thành phố lớn của Ukraine thành những nơi không thể sống được, buộc Ukraine phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Nga. Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga có thể sẽ tiến hành thêm một số đợt tấn công quy mô lớn nữa trong những ngày tới. Tuy nhiên thì họ cho rằng Nga khó duy trì xu hướng này lâu dài bởi vì kho vũ khí đã cạn kiệt. Ông Bonanov nói rằng Moscow có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng vào khoảng tháng 3. Trong khi đó, để khôi phục tên lửa, Nga phải mất vài tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov đầu tháng này cho biết lực lượng Nga chỉ còn 90 máy bay không người lái để sử dụng trong các cuộc tấn công ở Ukraine. Về phía Nga, giới chức của nước này đã bác nhận định của Ukraine và phương Tây về nguy cơ cạn kiệt vũ khí. Vào cuối tháng 12 năm ngoái,